Xin chào Việt Nam Ngày cuối tuần của các bạn như thế nào? Của tôi thì à, khá là mệt nhưng rất là vui ờ, Sau hai ngày nghỉ cuối tuần thì tôi à, nhận ra rằng là hai ngày nghỉ là hợp lý nhất Vì à, hai ngày nghỉ giúp bạn thoải mái đầu óc hơn, thư giãn hơn Và không ờ, quá quên những ờ, việc đã làm ở tuần trước nếu như ờ, chúng ta nghỉ 3 ngày thì tôi chắc chắn là các bạn sẽ quên hết những việc đã làm ở cuối tuần trước nói thì nói thế thôi nhưng ờ, tôi cũng ờ, rất muốn tuần làm 4 ngày như Microsoft ở Microsoft thì họ sẽ chỉ làm 4 ngày và sẽ tập trung dồn hết lực để làm việc 5 ngày trong 4 ngày đấy còn 3 ngày còn lại thì họ có thể làm những việc khác như vậy là cũng rất tuyệt phải không ừ, còn các bạn ý kiến của các bạn như thế nào hãy để lại ý kiến trong phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé chúc ờ, các bạn ờ, có một ờ, tuần làm việc mới vào ngày mai thật hiệu quả tạm biệt